Thật ra Tôi có chứng sợ độ cao quỳnh có chứng sợ độ cao ừ, Tam lục quỳnh cũng biết quỳnh có chứng sợ độ cao Còn lên đó lấy đồ giùm tôi Theo lẽ tôi muốn giúp cô Không ngờ Ngược lại không giúp được gì Vincent Bây giờ tôi rất khỏe Không sao Không sao thật mà Làm cô chơi cười rồi Tam lục Tôi cũng nói cho Huynh biết một bí mật của tôi nha Cô cũng có bí mật à Từ nhỏ tôi đã Đã sợ Sấm sét Cô sợ sấm sét Đều tại mẹ tôi hại đó Lúc nhỏ mẹ tôi luôn gạt tôi Nói sấm sét Chính là ác ma đến bắt Những đứa nhỏ không nghe lời Cho nên chỉ cần trời mưa thì tôi sẽ trốn ở góc Không dám ra đây Vậy bây giờ cô còn sợ sống sót nữa không Bây giờ hết sợ rồi Bây giờ tôi có vũ khí bí mật Đây là túi thơm Cô đừng xem thường nó Nó không phải túi thơm bình thường đâu Nó là vật may mắn của lôi cặp đệ Có nó thì tôi không sợ gì cả Tam lục Tôi tặng nó cho huynh. huynh phải giúp tôi bảo quản cho tốt Sau này có nó huynh cũng không cần sợ nữa Không được đây là vật may mắn của cô Sao tôi có thể lấy chứ Quynh cầm đi Tôi cũng tặng cho Quynh rồi Cầm lấy cất kỹ Cảm ơn cô Không cần cảm ơn Vậy cô đưa cho tôi vật may mắn Cô còn sợ sấm sét nữa không Dĩ nhiên là không sợ rồi sợ gì chứ Sấm sét không phải là ông trời xị hơi sao Lôi cặp đệ Lôi cặp đệ Con nhà đầu chết tiệt này Hai người ở đây làm gì vậy Lười biếng à Không trách họ không trách họ Chỗ này nhiều đồ như vậy hẹn gì họ không tìm thấy Nhìn xem Con mắt của con đỏ quá vậy Có chuyện gì Mẹ Có gì lạ lắm đâu Con chỉ thấy nóng lắm Nóng lắm phải đó Chỗ này ngọt quá Lại không có cửa sổ Hai người ở đây lâu như vậy Đã xảy ra chuyện gì rồi sao Lạ lắm nha Đâu có chuyện gì đâu Con đi đây à, à, à, Con đừng đi Được Trần Tam Lục Trần Tam Lục Cậu không biết nói lắm Cậu mau nói thật cho dì Thiên Tiêu biết Số cuộc đã xảy ra chuyện gì Tào Thiên Tiêu Bà có thể đừng hiểu kỳ quá không Đi lo cho bánh bao của bà đi Tam Lục à Trần Tam Lục Tam Lục Được rồi Một cặp tiểu tình nhân thật là dễ thương Trần tam Lục này Muốn làm con rể của Tào Thiên Tiêu tôi Tôi còn phải suy nghĩ lại Thì dù kiếp trước của bà và cặp đệ Đốt cao hương thứ gia nhà tôi Cũng không làm rể cho bà đâu Ông Hai người đó Thể gặp mặt thì luôn cãi nhau Tôi thấy hai người cũng rất xứng đôi Ông bảy bà đâu có xứng đôi với tôi Tôi không có quan hệ với bà cả Tôi không thể để lão dài như ông đâu Tôi phải đi làm bánh bao rồi Qua đây Sao hả Sao hả Sao cô lại nghĩ ra được Sắp xếp cho Trần Đại Nương ở đây một tiêu cục bị chủ nợ bá chiếm Quỳnh cảm thấy sao Nơi nguy hiểm nhất Chính là nơi an toàn nhất Cô muốn mua lại căn nhà này thật sao Phải Học ra giá đi Một cô nương xinh đẹp như cô Theo lẽ chuyện này có thể thương lượng Chỉ là tôi không có định bán Cô xem Đảo địa phong thủy tốt biết mấy Tôi thật là không nỡ bán Vậy ý của ông là Chúng tôi không có cơ hội vào đây ở rồi Dĩ nhiên Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà Chúng ta có thể thương lượng lại Xem thử có phải dùng cách khác để thay thế không Xin ông tôn trọng một chút Hai chúng tôi nói chuyện Chừng nào tới khi cậu lên tiếng Đại gia Đừng nghe lời hắn Hắn là tiểu đệ của tôi Ông nói sao thì làm vậy đi Thì ra là một người hầu Đi đi đi, tránh ra Tả Phi Nhất thời chúng ta cũng nói không xong Hay là chúng ta vào phòng nói đi Mời Ngươi muốn làm gì hả Cuối cùng cô cười rồi Cô muốn làm gì hả Có gì từ từ thương lượng Mau kêu tiểu đệ của cô thả chúng tôi ra đi Sao hả Lúc nãy không phải ông nói Không thể bán nhà cho chúng tôi sao Bán bán bán Chúng tôi bán Hai người nói sao thì làm vậy đi Biết nghe lời sớm thì đâu cần nhiều chuyện như vậy hạn cho ngươi biến mất trong tối nay Chúng tôi đi, chúng tôi đi, chúng tôi đi ngay Nhưng cậu xem, tôi trên có mẹ già 80 Dưới có con nhỏ vừa mới sinh Cậu cũng không thể để lại chút tiền cơm cho chúng tôi chứ Số ngân phiếu này đủ để mua tiêu cục này Đợi tối nay lúc bọn ta trở về Không muốn thấy các người nữa Nghe thấy không Dạ nghe dạ nghe Chúng tôi đi chúng tôi đi mà Hai người đừng đi mà No quá đi đại nương à Bà không chỉ làm bánh bao thịt ngon Ngay cả nấu ăn cũng rất ngon nữa Chỉ cần cô ăn vui thì được rồi Cặp đệ nhà tôi tuổi heo Cái gì ăn cũng ngon Mẹ Sao mẹ lại trêu con chứ Sao hả Mẹ cô không phải đang trêu cô đâu Bà ấy ăn nhiều giấm quá thôi Là ý gì Đại nương à Cảm ơn bà cố tình chuẩn bị bàn cơm này cho chúng con không cần cảm ơn Tôi còn phải cảm ơn các người nữa Hôm nay là bữa cơm ngon nhất của tôi trong mấy năm nay đó Mấy năm nay không có ai nói chuyện với tôi cả Nếu bà thích Chúng con Cặp đệ Đại nương Thành thật xin lỗi Chúng tôi còn phải tiếp tục lên đường Sư phụ à Không phải còn nhiều chuyện Người thật là cố chấp Từ khi rời khỏi trống quan hệ tới giờ Thì luôn hối thúc chúng con lên đường Không lẽ không thể chậm trễ nửa ngày một ngày sao Mẹ tán thành lão la Lấy tiền làm việc đúng không Mau đưa tam lục đến tủ trang Hoàng công Mẹ Đây là lần đầu tiên Mẹ có cùng ý kiến với sư phụ đó Con người mẹ Lại không phải trời sinh thích chống đối với người ta Mẹ mặc kệ chó hay mèo gì Chỉ cần nói đúng thì mẹ tán thành Đừng sợ đừng sợ Không phải cô hết sợ sấm sét rồi sao Tôi đâu có sợ Tôi chỉ giật mình thôi Con sợ tối, sợ ma Con sợ không có cơm ăn Mẹ, đừng nói nữa mà Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi Trời mưa sao lại vui vậy Trời mưa phải ở lại Ông trời cũng không muốn chúng ta đi Dĩ nhiên con vui rồi Mưa lớn như vậy thật sự rất khó đi đường là thúc à Hay chúng ta đợi thêm một lát Hết mưa rồi mới đi Đại nương Thật là ngại quá Phải làm phiền bà nữa rồi Không phiền không phiền Tôi còn đang buồn vì không có ai nói chuyện với tôi Trả cho tôi Bắt được tôi thì tôi cho cô Mau trả cho tôi Đừng quậy nữa Trả cho tôi đi Trả cho tôi đi mà Nào nào nào đến đây Bắt tôi đi Trả cho tôi mà Mau trả lại cho tôi Trả lại cho tôi Đời người vốn không nhuộm Tâm tịnh Tự thanh tịnh Cao công tử Có nhà hướng vậy Dân nhiên Trên đường đi Tôi cũng tin Chắc cô đã hiểu tôi không phải là một công tử phong lưu Chỉ là tôi không biết cách nói chuyện Hay làm cô không vui có rất nhiều lúc Tôi chỉ muốn làm cô cười Nhưng sau khi tôi nói ra Ngược lại làm cô giận hơn nữa Cô nói Cái miệng của tôi sao lại ngốc như vậy Dân yên Thật ra lúc cô cười Thật sự rất đẹp Vậy bây giờ Cô có đồng ý nhận miếng ngọc bội này không Tôi còn nhớ Lần đầu tiên Lúc cô giả làm Lan Trung trị bệnh cho tôi Miếng ngọc bội này Xém chút nữa đã bị quỷ dưới chỗ sát vô địch của cô Huynh đang nghi ngờ y thuật của tôi sao Không Tôi đang nghĩ Miếng ngọc bội này Xoay chuyển nhiều vòng như vậy Chắc cũng tìm được đúng người rồi Đúng người mà huynh nói Chắc là sở nguyệt cô nương Hai người tình chàng ý thiếp Sao còn phải kéo tôi vào chứ Miếng ngọc bội này là của sở nguyệt trả cho tôi Cô còn nói Tìm cơ hội Nhất định phải đích thân đeo lên cho cô Thật sao Sở Nguyệt nói như vậy thật sao Phải Tôi đối với Sở Nguyệt chỉ là thưởng thức và kính phục Không có tình nam nữ nhưng mà Đây là đồ đã tặng ra ngoài Sao tôi có thể lấy nó về chứ Tôi đường đường là dân gia tiểu thơ Lại không phải là oanh oanh yến yến Ở bên đường Dân yên Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi Sở Nguyệt không phải là con gái trà lầu bình thường cổ không chỉ tinh thông thơ từ Còn hiểu biết đại nghĩa Giả lại của tuyệt đối không phải là Không phải cái gì Quỳnh mở miệng ra là sở Nguyệt cô nương Cổ tinh thông thi thơ Còn là tài sơ học thiện Cổ hiểu biết đại nghĩa Còn tôi bụng dạ hẹp hòi vậy được rồi chứ Dân nhiên Người tài sơ học thiện là tôi Bụng dạ hẹp hòi cũng là tôi Cô có thể đừng giận tôi không Lòng người vốn không nhuộm gì chứ Tôi thấy trái tim của huynh chính là một cái lưu nhuộm Chửi đi, chửi đi, chửi đi Chỉ cần cô vui cô chửi tôi sao cũng được Nhưng mà Cô không thể không lấy miếng ngọc bội này Tôi thấy miếng ngọc bội này thì khó chịu cả người nhức đầu, chóng mặt, thở không nổi Tôi thấy hay là Huynh mau lấy nó đi đi Lấy đi càng xa càng tốt Sao Huynh có thể quan nó chứ Huynh còn chưa hỏi tôi mà miếng ngọc bộ này Theo lẽ thuộc về cô Nhưng cô thấy nó thì khó chịu Cô không thích nó Nên tôi chỉ có thể quăng nó thôi Không cần tìm nữa Nếu cô đã để ý nó như vậy Vậy thì bảo quản giùm tôi đi Cao Phú Soái Cô dám gạt tôi Tiểu Mơ Hoa Mau về đây ừ, Em có còn là người của dân gia không Cẩn thận đó từ từ thôi Sư gia Lòng dạ đàn bà Như kim đáy biển Tôi làm sao Cũng không lấy được lòng của cổ Cao công tử Xem ra Cậu thật lòng quan tâm đến tuổi thơ nhà tôi Dĩ nhiên Nếu không Tôi cũng không thể cam tâm làm người theo hầu dân yên Nhưng mà hình như cho tới giờ Cậu cũng không hiểu rõ tính tình của tiểu thơ nhà tôi Sư gia Xin ông chỉ dạy Tôi đâu có tư cách gì dạy cậu Sư gia Ông người lớn không trách trẻ nhỏ Dạy tôi đi Cao công tử Cậu cứ từ từ lãnh ngộ đi Thiếu gia Thật ra tôi cảm thấy cậu cái gì cũng tốt Chỉ có thiếu chút sách lược Sách lược Cậu xem Cậu luôn tính của dân yên tiểu thơ cũng không hiểu rõ nữa Sao có thể lấy lòng cổ được Phải rồi Sao ta lại không nghĩ ra chứ Chỉ có uống thuốc đúng bệnh Mới có thể thuốc đến bệnh trừ Phải rồi Phải rồi Thiếu gia cứ yên tâm Cứ để tôi lo cho Bây giờ tôi đi làm ngay Đi đi Là Thúc Thúc cố ý đuổi dị thiên tiêu và cặp đệ đi Có phải có chuyện muốn nói với con không Thiếu gia Cậu thành thật trả lời tôi Có phải cậu thích cặp đệ không Thiếu gia Chuyến đi này Là vì nhận tổ quy tông Tam lục biết Cái cậu phải thừa kế Là tụ trang trăm năm Bản hiệu vàng mà hoàng thượng ngự ban một gia nghiệp lớn như dạ. vậy Cậu có hiểu không La Thúc Tam Lục Chỉ muốn ở bên cạnh của mẹ Sống cả đời Với người mình thích Chuyện tới nước này Cậu đã không còn lựa chọn khác Cậu là người thừa kế duy nhất của Lưu Gia Con biết Lời nói của mẹ Tam Lục ghi nhớ trong lòng Nếu đã như vậy Cậu vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng Cô lôi tập đệ là bạn tốt Thì đủ rồi Tại sao Cặp đệ không hợp với cậu La Thúc Tính cách của cặp đệ tuy là cộc cằn thô lỗ Giống như đàn ông Nhưng mà trong lòng cổ rất lương thiện Cũng rất dễ thương Tôi biết La Thúc Thúc từng nói Con và cặp đệ là hai người của hai thế giới Mấy ngày nay con suy nghĩ rất kỹ Thật ra con và cổ có rất nhiều điểm giống nhau Thiếu già Cậu hiểu sai ý của tôi rồi Cậu đó Cần phải lấy một cô gái dịu dàng lương thiện Có thể phò tá cầu, kinh doanh tủ trang Cặp đệ nhất định có thể làm được Lôi cặp đệ đó trời sinh tự do quen rồi Nhốt cổ ở trong tủ trang Cô có thể vui vẻ sao Có thể hạnh phúc sao Thì dù lôi cặp đệ làm những chuyện này vì cậu Nhưng gia tộc lưu thị cũng không thể đồng ý Họ sẽ cưới cho cậu một cô gái giàu có Môn đăng hộ đối cho cậu không đâu Tất cả con đều từ chối Cậu có thể từ chối Năm đó cha cậu cũng từ chối Nhưng kết quả thì sao Thiếu gia Cậu hy à? vọng Cặp đệ có kết cục giống như mẹ cậu sao Xin lỗi Tôi biết Cậu nhất thời rất khó tiếp nhận Cậu vào tử trang thì mạng của cậu không phải là của mình nữa Mà là của cả gia tộc Lưu Thị Không thể chịu trách nhiệm với cặp đệ Cũng không thể cản trở hạnh phúc của cô Thiếu gia Tôi nghĩ Cậu nhất định có thể hiểu được Tôi là một người từng trái Mới nói những lời này với cậu Phải Con cũng có thể hiểu được nỗi đau của mẹ con Thật ra Tôi cũng giống như mẹ cậu Đợi cả đời Hận cả đời Nhớ cả đời Cũng từng tuổi này rồi Cũng đã tới lúc quên đi La Thúc Thúc không sao chứ Không sao không sao Tôi cũng đã lớn tuổi rồi còn có chuyện gì mà nghĩ không hiểu chứ La Thúc Thật ra Thúc bao nhiêu năm nay Cũng chưa từng về tủ trang Lại luôn giúp bà ấy chăm sóc cho con và mẹ con Khi bà ấy đưa thư tới Thì Thúc lập tức khởi hành hộ tống con về Không lời quán trách Người Thúc đời Là bà ấy phải không Thiếu gia Bao nhiêu năm nay cũng không ai biết được Hôm nay là bị thương sinh như cậu nhìn ra rồi La Thúc Năm đó Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Doanh Doanh Là đại tiểu thư của Kim Gia May mắn có được một nguồn nước tốt Lưu Gia sớm đã để ý đến nguồn nước này Cho nên đã đến đề thân với Kim Gia Cũng là trời tạo một đôi Không có gì đáng tiếc Thật sự là lệnh cha mẹ khó cãi Chuyện sau đó Cậu cũng biết rồi Cha cậu bất đắc dĩ Mới cưới doanh doanh Doanh doanh vì gia đình Che giấu sự ra đời của cậu Hy sinh hạnh phúc của mẹ cậu Vậy tại sao Thúc không ngăn cản tất cả Tôi à. À. Thiếu gia Tôi chỉ là một võ phu Phiêu bạc giang hồ Nếu doanh doanh đi theo tôi Luôn ngày tháng ổn định cũng không có Sao có thể hạnh phúc được Cho nên Thúc đã chọn buông tay Cha cậu rất tốt với Doanh Doanh Thấy cổ hạnh phúc Thì đủ rồi La Thúc Thật không ngờ Thúc cả thân tự do Theo lẽ tự, Thúc thích à. tự do quen rồi Thiếu gia Bây giờ mạng của cậu Không phải của cậu nữa là của tủ trang Lưu Gia Theo lẽ cậu là trưởng tử của Lưu Gia Lão lão thúi Đừng làm biến được Mau cút ra đây phụ giúp ta Cậu thấy sao Mau lên đi Đến liền La Thúc Thật ra vì Thiên Tiêu Rất xứng với Thúc Không được không được không được Thiếu gia Chúng tôi không phải là người cùng một đường La Thúc Thúc đừng tự gạt mình nữa Thiếu gia à. Vậy tôi đi làm việc trước Trần Tam Lục nếu chuyện này đã xảy ra rồi Nên đối diện thế nào đây Tam lục Tập đệ cô nương Cô xem mưa cũng gần tạnh rồi Hay là Chúng ta sớm chút khởi hành đi Sao Quỳnh cũng giống như sư phụ vậy Đều thích hối thúc Ý tôi nói Chúng ta sớm chút tới tủ trang Cô và gì Thiên Tiêu Cũng có thể sớm chút về nhà Quỳnh muốn đuổi tôi đi à Tôi Tôi không có ý đó Tôi và mẹ tôi Luôn tiêu cục tứ hải cũng mất rồi Làm sao đây tập đại cô nương Cô đừng lo Cô còn có tôi mà Thật sao Ý tôi nói Cô còn có bạn tốt Giống như dân yên cô nương Cao huynh Và dạ tôi Là ý gì chứ Sao vậy Xảy ra chuyện gì sao Không không có gì Tập đại cô nương Đừng hiểu lầm Trần Tam Lục Huynh không thể nói chuyện đàng hoàng sao Sao hả Lại bắt đầu dùng văn chương với tôi rồi Nói chuyện giống như lúc ở trong phòng chứa đồ không tốt sao Lúc trước Trong phòng chứa đồ Tại hạ đã mạo phạm cô Xin cặp đệ cô nương đừng trách Trần Tam Lục Huynh có ý gì chứ Cái gì gọi là đừng mạo phạm chứ Huynh đâu có mạo phạm tôi Huynh Muốn đuổi tôi đi sao Không lẽ Không lẽ chuyện giữa chúng ta Huynh đã quên rồi sao Tam lục Hình như không ổn cho lắm Tập đệ cô nương Về phòng trước đi Chỗ này có tôi Tôi nghĩ có lẽ các người còn chưa biết chỗ này Đã không còn là khách điếm nữa Chúng tôi cũng vô ý ở trọ Cho nên các người nhất định là tìm lầm chỗ rồi trời Tân đột chạy mau Buông quân ấy ra Quân ấy sắp tắt thở rồi Nha đầu Con lại chạy đi đâu rồi Mẹ Sư phụ Mau cứu chúng con Thiếu gia Tôi đến đây Đi, Tam Lục, đi theo tôi là thúc gãy rồi Cặp đề Mẹ Đại Liên đi xin lỗi Nếu không phải vì cứu con Thúc sẽ không như vậy Lão Lan, Máu Máu sao màu đen vậy Chỗ này sẽ là không thể cản được bao lâu Làm sao đây Làm sao đây Bây giờ chúng ta dao động hết rồi Làm sao đây Chạy cũng chạy không thoát Đại nhân Nhà này bà quen thuộc nhất Còn lối thoát nào không Căn nhà này Lúc trước là do bọn buôn muối xây Phía sau căn phòng Có dấu rất nhiều quả dược Chính là ở trong ngăn tủ ở phía sau Vậy Chúng ta sẽ dùng quả dược nổ chết đám người này Không được Chúng ta sẽ chết chung đó Không được Vậy làm sao đây Đại nương Vậy chỗ các người Có cơ quan ám đạo nào không Chắc là có Nhưng mà ông lão nhà tôi Không có nói với tôi Tôi cũng không biết ở đâu đạo Con đi xem thử Có mật đạo Tốt quá rồi, tốt quá rồi Chúng ta được cứu rồi Chúng ta được cứu rồi Đi, chúng ta đi Đại nương Nào Đi thôi Đi Đi Đại đạt Tôi làm rớt đồ rồi Thì dù là đại nguyên bảo cũng không thể lấy được Đi thôi Tam lục à Tam lục Tìm được rồi Tìm được túi thơm rồi Các người mau đi đi Mặc kệ tôi Đại nương à Đại nương Mặc kệ tôi Mặc kệ tôi Để tôi đối phó với họ Mau chạy đi Đại nương Muốn đi thì cùng đi Muốn ở thì cùng ở Không Tôi phải bảo vệ khách điếm này Đây là sự mong nhớ cuối cùng mà Mạc Ly và cha nó để lại cho tôi Các người mau chạy đi Đại nương Bà lấy cái gì để đối phó đám phù phỉ này Mà theo chúng con chạy đi Phải đó đi thôi Không Nhìn xem Vết thương này quá nặng Sẽ liên lụy đến các người Đại nương Nếu bà không đi Con có thể cổng bà Bà lên đây Con cổng bà Nào Đại nương Con cổng bà Không Mạc Ly và cha nó Đang ở trên trời đợi tôi Tôi phải Tôi phải phải đi đoàn tụ với họ Các người mau chạy đi Chạy đi Chạy đi Đại nương Đại nương Đại nương Con xin bà mở cửa ra đi Đại nương đại nương Bà mở cửa ra đi Mở cửa ra Chúng ta cùng nhau đi Cặp bè mau chạy đi Một lát sẽ phát nổ Sẽ làm các người bị thương đó Đại nương à Bà đừng làm chuyện khờ dại Đại nương Đại nương Mở cửa ra đi Chạy mau tập đệ chạy mau đi Đại nương Con xin bà mở cửa mau Đại nương Đại nương Xem ra tâm ý của đại nương đã quyết Bà ấy sẽ không đi theo chúng ta đâu Đi Mọi người mau chạy đi Đừng phụ tấm lòng khổ tâm của đại nương Đại nương Bà ra đây đi Con xin bà đó Cặp đệ Đi mau lên Cẩn thận đó Tôi phải cứu đại nương Tôi phải cứu đại nương Đại nương Đại nương Cặp đây Đại nương Đại nương Đại nương Đại nương Đại nương Lão la Lão la la thúc Thúc sao rồi Thúc tỉnh lại đi la thúc Lão la ông phải ráng lên Ông là người lãnh đạo Ông nhất định phải ráng lên Lão la à Chúng ta rời khỏi đây trước Tìm một nơi an toàn mới trị liệu cho la thúc Mau Đi cẩn thận đó Cẩn thận Lão gia tôi Được rồi được rồi Đừng nói nữa Gần đây có tin gì của hàng cũ không Từ sau khi tới trấn dạng bảo Thì bạc vô âm tính Cũng không biết gần đây họ đến đâu rồi Chỉ cầu trên đường bình an Thuận lợi trở về thì tốt Tôi sẽ không cấm cản bất cứ chuyện gì nữa Cái chết của hàng trưởng có nguyên nhân khác lão già Doanh doanh Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi Lão nhị thì dù không đúng thế nào Cũng không tới nỗi độc ác như vậy Đừng nói nữa Được rồi lão gia Ông đừng kích động Được rồi tôi rót ly nước cho ông Ở đây trước không có thôn sao không có thôn Đi tìm đâu đại phu danh la thúc đi Không còn sớm nữa Xem ra chúng ta chỉ có thể ở lại đây một đêm Ngày mai khi trời sáng Chúng ta mới vào thôn trị liệu cho la thúc Tôi thật là sao chổi mà Tại sao người đàn ông nào ở chung với tôi Cũng không có kết cục tốt vậy Lão Không đâu Lão là sẽ không đâu Không sao Không sao đâu Lão là nhất định sẽ không sao Không sao Nước, nước, cặp đệ Mau đi tìm nước Lão là muốn uống nước Mau lên Mẹ đừng gấp con đi tìm Mau lên Quan Sơn giải lạnh Hay là để tôi đi cho Hai đứa mau đi đi Có thể chăm sóc lẫn nhau Tôi sẽ chăm sóc lão la Đi mau Cẩn thận đó Cả ngày cãi nhau với ông quen rồi Nhưng hôm nay tôi không đấu võ mồm với ông Tôi không quen chút nào Ông có thể Nói một câu với tôi không để tôi biết ông còn sống có được không Ngày thường tôi hi hi ha ha Nhưng trước giờ không có ai Có thể để tôi nói lời trong lòng Ông đừng trách cặp đệ Là tôi không muốn nói với nó Đứa con có cuộc sống của nó Tôi làm mẹ Không thể tăng thêm phiền não cho nó Năm đó Tôi dẫn theo tiểu cặp đệ Thật sự không thể sống nổi Theo lẽ tôi nghĩ ở Lôi Gia Ít nhất có một cuộc sống ổn định Nhưng ai ngờ Ngày nào cũng tranh giành ghen tuông với một đám đàn bà Lão La Tôi ra lệnh cho ông Bây giờ lập tức tỉnh lại cho tôi Lão La Lão La May là có Huynh Nếu không nước đổ hết Mẹ tôi lại trách tôi Cặp đệ Tôi Sao hả Tôi nghĩ Túi thơm này Tôi biết rồi Túi thơm này là bùa hộ thân của chúng ta Phù hộ chúng ta thuận lợi chạy thoát Tôi tin là thúc nhất định sẽ không sao Ý tôi nói Tôi muốn đem túi thơm này Tôi biết tôi biết mà Tôi biết Huynh mạo hiểm cũng muốn tìm lại túi thơm này Tấm lòng của Huynh Tôi hiểu mà Tôi nhất định đòi tìm lại túi thơm này là gì Tôi biết tôi biết Được rồi được rồi Cô đừng nói nữa Chúng ta mau về đi Là thuốc còn đang đợi nước uống đó 等等，我不就……我从第一眼见就被你吸引上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。小玉从小失去双亲，两个妹妹也就此离世。林爷和娘一样的背影。 我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，吉夜。吉夜，陆我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？云烟，对不起，你给我挺住。陆帅，我这次不会再丢下脸，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念背叛了师门，除我什么都没有。君方呀。 只喜欢你，我也要你，只喜欢我。大早花生啊，是要早生贵子。老爷，没看见没看见啊！一夜，我这一辈子都不会再错过你人。楚月大姐，索菲大哥，你们一定要幸福。 你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。